Thôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị nha. Hôm nay là một chủ đề tiếp theo. Nó cũng có liên quan tới cái máy lạnh. À, cái trường hợp này thì à, lúc đầu thì nó bị à, xì cái đường ống à, nằm ở trong cái máng nước này. Đây, nằm ở trong đây. Thì đây là một trong những cái triệu chứng mà cái tình trạng tủ Toshiba mà sử dụng lâu ngày á thì nó hay bị. Ở đây thì có anh em làm rồi nhưng mà nó chưa có đạt yêu cầu với thứ hai nó bị nghẹt rồi. Thì cái nhiệm vụ mình sẽ xử lý. Xử lý ra toàn bộ những cái vấn đề mà nghẹt với xì ga của tủ luôn, gần như là tổng quát. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra tiến hành test tổng quát từ cái linh kiện cho tới cái ờ, cái cái cái vấn đề mà độ lạnh của tủ luôn ở đây là cái tủ Toshiba thì trước khi mình làm mình hay có thói quen là nhìn qua cái model tủ các bạn cùng với mình nha kiểm tra lại đây là cái model là ờ, GR R41 FU FVUD à, nguồn điện 220 thì cái dung tích của tủ là 331 lít tủ này tủ Toshiba sử dụng ga 134 nha quý vị là HFC 134A thì tủ này là 331 lít sử dụng ga 144 nguồn điện 220 chứ là đây chứ là cái tủ lạnh loại thông thường chứ không phải là tủ inverter thì tủ inverter thì nó mới sử dụng được ga là ga 600 thì cái loại đây là tủ nó thông thường tình trạng của tủ bây giờ theo như nắm mắt sơ lược á thì là nó bị xì và có dấu hiệu bị nghẹt rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xử lý thì cái công việc chúng ta cần làm bây giờ là thay thế một số ống đồng và tìm ở chỗ xì và khắc phục chỗ xì bằng cách là vệ sinh sạch sẽ cái mối hàng và hàng lại gần như là tất cả rồi sau đó mình sẽ tiến hành à, canh ga lại bằng cách là đuổi gió cho sạch hết rồi bắt đầu là tiến hành à, nạp ga vô và cho nó test thử ít nhất là 24 tiếng để kiểm tra tổng quát về cái linh kiện của tủ lạnh à, từ cái xả đá cái rờ le cái uh, sò lạnh cho tới kể cả cái motor quạt thì chúng ta cần phải làm lại hết tất cả dường như là ôm trọn gói nha quý vị và bây giờ cùng với mình làm thì để trước khi mình tiến hành mình làm thì mình cần phải coi cái lượng ga đây còn hay không mình xả hết toàn bộ để đảm bảo cái an toàn trước khi mình thực hiện cái ờ, vấn đề mà kiểm tra ở đây có cái ti mình sẽ mở đây ti ra ở đây có cái ti này quý vị cái này thấy không ở đây có anh em sạc ra rồi nhưng mà họ làm chưa có đạt thì chúng ta bây giờ anh em thợ bên mình ảnh về mình sẽ nghiệm duyệt nghiệm xử lý nó mình sẽ mở cái này ra đó các bạn thấy không ga nó xì ra nè đó mình cho nó xì ra tất cả luôn thì đảm bảo ở trong cái hệ thống này sẽ không còn ga nữa thì mới được nha chứ nếu mà nó còn ra chúng ta đưa cái lửa hàng vô là nó sẽ phật á đây hết rồi rồi để mà cho nó an toàn một lần nữa để thử xem coi phim nó có bị nghẹt hay không thì chúng ta tiến hành một cái cách thứ hai dựa trên kinh nghiệm thôi ở đây là cái đầu ti ở đầu à, con cái tủ phim ba đầu thì chúng ta sẽ bẻ một cái đầu ống ở chỗ này bẻ thẳng lên bẻ đứt ra ngoài luôn để cho cái lượng ga trong này nó nó nếu mà nó còn sót lại trong tủ á thì nó sẽ xì ra hết cái đường này ha thì đảm bảo một điều là trong tủ không còn ga nữa thì mới tiến hành làm nha quý vị rồi từ từ ha mình lo nó lên mình bẻ nó ra luôn cái chỗ này đây ô nó rạn hết trơn đây bẻ ra luôn để đảm bảo là cái chỗ này nó không có để chưa các bạn thấy là nó còn nè nó còn ga nó nghẹt ở đây nè nó nghẹt cái chỗ cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái phim như thế này rồi nó nghẹt cái chỗ cái đầu vô cáp rồi nó còn một miếng ga mình sẽ giải quyết hết tất cả cái luôn ha phải đảm bảo là không còn ga nữa nha quý vị chứ nếu mà nếu mà chúng ta làm mà còn ga này nó rất là nguy hiểm nó bị ờ, xì ảnh hưởng tùm lum rồi để đảm bảo cho cái việc này thì chúng ta sẽ dùng con dao hoặc là kìm kìm cắt á mình cắt cái đầu này sát vô mình bẻ đó để cho nó ở đây có dấu hiệu nó xì nè các bạn đây là dấu thứ hai có thể là cái tủ này nó nó nó, nó nằm ở cái vị trí là cái khu vực mà bị ờ, oxy quá nhiều quá đó đây dấu hiệu xị nè thì thường những cái tủ như này á mình cần phải vệ sinh đường ống luôn nha quý vị lấy giấy nhám á mình vuốt sạch hết đặc biệt những cái mối hàng như thế này nè ha những cái mối hàng mà nó bị oxy hóa như thế này các bạn cần phải xử lý cho kỹ vô đó cạo sạch nó ra rồi bắt đầu lại lấy giấy nhám vuốt tất cả từ trong ra ngoài đó, những cái chỗ này cần phải kỹ lại tại vì sau này chút xíu mình sẽ tiếp giáp cái mối hàng nằm ở đây nè các bạn hàng nó sẽ ăn vô đây nếu mà chúng ta không kỹ á mình xử lý không kỹ là nó sẽ không có ăn mối hàng chặt vô ống đồng thì lúc đó nó lại bị rò rỉ lần thứ hai thì lại phiền phức và mất thêm thời gian nha rồi đồng thời ở đây mình cắt tung cái đầu này cho nó chảy cho nó nhiều lên Đấy, mình cắt ở đây nè đấy nói chung là cho nó đảm bảo là không còn bất kỳ giọt ga nào trong đây nha quý vị nó còn ga chúng ta hàng nguy hiểm lắm lửa nó phật với lại nó nó nó nó, nó cộng với cái hóa chất của ga đó nó ra một cái mùi hôi rất là khó chịu ok không bây giờ chúng ta sẽ ghim điện thử để cho hút hút vô đằng này và ga bắn ra đằng này và đồng thời ở đây mình có thấy dấu hiệu anh em làm nhiều khi nó bị cụp đây nè thấy không nó bị sự cố này nè đó đi dầu không nè chúng ta sẽ kiểm tra tổng quát rồi có cái ampe nè chờ nó chạy đó bạn thấy nó bắn không dầu ui con này đã bị ngạt từ lơ rồi con ngựa chết luôn rồi nước không báo cáo với cán bộ là cái trường hợp này là nó thuộc cái dạng ung thư nếu mà tôi không kỹ là tôi chết luôn trời ơi các bạn thấy nè một cái tủ lạnh mà nước nó nằm ở trong cái lốc đến độ nó bắn ra cái đầu này nè nó bắn ra ngoài đây nè nước nước rất là dữ dội luôn Ô, ngựa này các bạn coi cái cái cái cái dấu vết nó để lại nè cái này là dầu trộn với nước nếu như mà không biết cách làm mà làm tầm bậy bạn này chết nè cái tủ này là phải xúc dầu lại rồi không không có ấy lại phải xúc dầu lại tháo ra hết làm lại chắc mất ngày nha quý vị rồi cùng với mình làm luôn lỡ rồi nói chung là biết ý đó rồi ha mình ờ, giải quyết nó bây giờ ờ, chúng ta sẽ làm từ từ đầu tiên xử lý cái này xong rồi chúng ta sẽ tháo cái lốc ra luôn đi thay dầu mới tại vì cái trường hợp này đó là nó bị ờ, nghẹt nước nó nằm ở trong cái cái cái hệ thống ống này rất là nhiều mà mình xử lý những người thợ những anh em mình đó nhiều khi không có nắm bắt được cái cái cái cách nó hoạt động á rồi làm nó không có tới đâm ra nó bị sự cố rồi lúc đầu nó bị nhẹ rồi làm ờ, nước dầu mỡ không nó thành nặng đô rồi đó các bạn biết không nước không cái điều này rất là mệt mỏi đây đây để bây giờ mình sẽ ờ, lấy lửa khè vuốt ra tất cả xả hết toàn bộ ra ha à, chỉ có như thế này mới là, là ấy thôi À, không biết lý do gì nước nó ngập và do sử dụng ở cái nơi mà nước bị ngập hay sao mà ta nói trong cái hệ thống nó nước mà nó bắn ra như thế này nè đó nước mà nó như thế này nè để mình che cho gì coi nha nè nó văng nè đó nước không trong đây chứ không phải là dầu đâu nha vậy cho nên cái tủ này cần phải xử lý cực kỳ kỹ luôn chứ nếu không là trong vòng 2 ngày à. hai ngày là đảm bảo nó tái lại cái bệnh liền đó là hai ngày là tương đối là nhiều quá chứ thường thường là trong vòng mấy tiếng họ bị liền <laughs> trời ơi trời nước đâu có gì coi nè đó rõ ràng quý vị coi nha hiện tượng cái tủ này bây giờ là giải quyết nó hơi căng gỡ hết tất cả cái ra tháo lóc tháo đồ xúc dầu thay dầu thay đường ống lại và đồng thời xúc bắn nitơ cái dàn lạnh kể cả cái dàn nóng cho thiệt kỹ chứ nếu không mà kỹ lưỡng là đảm bảo nó sẽ bị tái lại ngạt lại nha quý vị ha rồi đây là một trong những chứng bệnh ung thư nè quý vị cho quý vị coi nước không nè thay thay thay phim tất cả luôn rồi giải quyết rồi cái gì chúng ta xả cái này ra xả này ra xả luôn cả cái đầu này nói chung xả rất là nhiều thứ để chúng ta xúc vàng nha quý vị rồi cái bộ là cái tủ này là ung ung thư rồi đó nhưng mà mình cố gắng giải quyết cái ung thư này luôn cho khách hàng thì đây là đồ của anh em uh, thợ thôi ờ, họ nhờ giải quyết thì cũng ráng cố gắng gồng mình giải quyết bao nhiêu ờ, nội công là chơi hết luôn hỏi <laughs> đi bán đảo chia phương rồi trước tiên mình xả cái này ra trước vì sao nó bắn ngược cái đây vậy nhưng mà để, anh cứ cái đời này nó có đúng rồi đó bắn đầu nãy nó bắn đầu nào đầu về hút đây nè đầu hút ra đầu về hút nó bắn ngược ra ra ừ. vậy là chạy ngược Thế mày mà là le gì của nó đúng không không biết nhưng mà chạy chạy nó nào thay chưa là không, coi kỹ cái ampe đây đi em thử em biết à em chưa đến nổi nếu mà nó chạy ngược nó rần nó rần lắm còn này không phải tại cái ampe của em hư rồi coi cái ampe là sao mà lên tới ba trăm lần chạy đấy nè mấy rồi đó bình thường lên là một cái máy rồi kìa qua con kia đo 0.2.3 là biết chính, chính xác rồi đó còn giờ sao nó kỳ quá chưa có điện chưa có điện máy độ coi như là không tải của lốc máy lạnh luôn rồi bật lên đây bật lên đây gần ba chấm luôn á một chấm tám ok con này về bình thường rồi đó không gì đâu để em coi đây chấm năm là chạy nó ờ, không chấm mấy là đúng tắt rồi nó vẫn còn nè nó còn giống như là nó, nó cái phần mềm đấy con này tháo ra thay nhớt xúc nhớt xong rồi bắt đầu ờ, hàng vô bắn liter đồ ba nặng đồ nha lấy cái triệu máy nha xong đem ra em hàng máy đầu tiên hết bắt đầu ờ, có gì chút xíu phụ bán với anh phong hàng đầu tiên gò lóc này tháo ra dục ngoài đi đem cho thằng nhanh nó thay nó lấy ba chục ngàn nó thay nhớ thay dầu ôm chạy về đúng rồi vào cho nó về vào nó tự xử đi biết ý nó có cái máy bắn á nó bắn mạnh lắm bắn sạch nước luôn á rồi mình ôm về thôi ngồi đợi lấy luôn nhân ở ờ, trên vĩnh viễn dạ, kinh nghiệm cuộc sống nhiều lúc cái tụi kia nó, mỗi cái đồng hai mỗi cái nó hú chạy giết chết lúc dạ, ờ, ông ông với ờ, tờ này hả khi báo đồ tầm bậy bạ gọi đại ai vậy rồi uống cà phê buồn mình nó trời mình xuống đây có kèo thơm chừng nữa uống má chạy xong mà không được gì luôn không được gì mình phải có kinh nghiệm cuộc sống mới ráng ngủ mẹ ngủ mập thiếu bạn thiếu bè buồn quá mày chạy đấy đi có kèo thơm đưa cho mày này xuống uống ly phê chuyện cầm xí có thời gian mình không chuyện làm em em vậy độ má nó lấy môi giới không có ra ngoài bên đó ngồi nó bậy bạ xong hết anh xuất hiện khi đặt cọc kêu nó bậy bạ hỏi mình lùm la đây tụi nó là ăn ở không ừ vậy là thì ra là cái sự dự án là như vậy hả thì tao không làm trong nghề nhưng mà tao biết mẹ. ông te đầu cũng chạy thấy mẹ ổng luôn ờ rồi má rồi không thiếu tay rút gài nhậu nữa không chừng chắc vậy quá cái à, mày xuống đây đi có kèo thơm cho mày nè đồ mày xuống cái nói chuyện sầm xí không rồi mất công an chuyện làm hồi rồi bia bọn tốn tiền tốn kém làm lum rồi đó đủ má tao xuống lòng mày không có được cặt gì à Em thấy ông mê ông hăng hái chạy tội nghiệp không? Ờ. Hăng hái chạy chạy từ đây về dưới ờ, dưới dưới ờ, ai gò đen với luôn hả? Ờ. ờ mấy ơi mấy này nó chưa theo bao thời gian nó dạy chứ không kinh nghiệm cuộc sống rồi chết. Nghe cũng ham mừng nha anh. Còn ở mừng khác còn còn công an chuyện làm mình hát rồi đi rồi, đi ai lo cho chị chuyện mình. Nó nói ăn của vỗ lỗ của cài á dưới nó gầy vậy nhậu nó chừng nó đủ mà thằng hùng viên thằng hùng gà cuối cùng thằng nào cũng tốn ba sĩ giáo hết ngày hết ngày để được đồng nào nói thôi có gì anh cứ chạy đi à, mình xác định kỹ coi nói gì đủ má gặp mấy bạn nhậu đéo đẻ đồng đi <laughs> ông thần rất nhiều môn <laughs> ta bóp cổ ta dắt lên đây đó mà chưa có chưa thấy áp phê à chưa thần quá rồi bóp cổ là đẹp rồi vẫn còn sung vẫn còn liêu liếng cái tình này tình ở dưới khoái cái địa bàn cái bên đó mà đụng máy con cắt kệ bây giờ vậy bỏ nhà ra đi luôn lên đây á tao dạy cho nghề trả nợ xong rồi mở được cái tiệm đó xong rồi đi dưới tụ tập quanh ba nó trời ơi đụng nữa hả có nghèo nữa hả chưa là à. cái nghề làm là do bỏ nhà ra đi á là cái anh của anh đó hả ờ rồi giờ vẫn là, là... rồi về dưới hư lại do nay được đâu hai ba năm á trả dứt nợ giang hồ luôn giờ dạ. xong rồi Đấy nữa. xong rồi là về dưới tao còn đen tao làm cho cái tiệm của anh chán lắm mặt đẹp lắm chiều ngang 4 mét chiều dài hai mét cái bác hả ờ rồi mình cũ phát banh luôn cái tiệm luôn đúng không rồi bán luôn cái nhà luôn thôi anh làm ơn đừng dính líu lên lo cuộc sống của anh giùm cái đi đủ mà anh em người ta hiểu cái gì không cố gắng không gì chơi ờ. cái trứng nào ta có cái muốn ngồi có sẵn không à rồi so sẵn chơi trên sướng mà cái đó mà đưa cho một hai chục tỷ trong tay chắc là quạch chắc lại luôn á bỏ xí ra đây vậy do mình anh á ờ, giờ cái tập trung anh lo nhiều của anh đi lo vợ con anh đây anh lo gia đình nhỏ của anh cho rồi nên đổ của lo nhiều quá chứ mà chứ anh hai của em á thằng em của anh á thằng em của em là ông giúp cho nó 200 triệu mà về nó không nói tiếng nào ông cũng tỉnh queo rồi ông làm cho mấy chặt tới tới bây giờ vẫn còn đồ má vẫn còn luôn á anh hiểu không anh hai của em á giờ làm bao nhiêu cái miệng ông chám không đủ nữa vô đủ đủ cái cổ bà già rồi cái gì khổ quá làm gì kiếm đó chứ sao giờ bây giờ uh, khổ ờ. quá ngày làm máu được nhiêu tiền chơi mấy biết này biết kiếm này kiếm kia kiếm thêm lợi lợi ngày có chịu mấy à mấy làm gì không hả ừ bán gì tư chứ anh em này có nhu cầu uh, nhu cầu gái gú là không cung cấp luôn á giờ tiến sĩ tiến sĩ đây bạn trời vậy hoài à bây giờ anh ở hướng nào số bình chi nhiều với anh không lấy bình tài một đống đây hả nhám còn đâu bên miếng giấy nhám đi đem mới lắp này ra cho nó xúc đi rồi chưa chèo quất đấy cái, cái tụi này là, bên vệ tư với ba anh gặp là mấy cái thằng mà chuyên nhiên mà đụ má chi xào trẻ bên đất tay á chiêu con đụ má tao nói là nói thiệt á nếu mà nói thì so về tội ác á là mấy thằng kia là một hàng sư phụ của sư phụ luôn á nhưng mà tiếp xúc nó rồi là đụ má ông nội không dám tiếp xúc lần thứ hai luôn ở ngàn lắm cỡ tụi này là chỉ qua là liều mạng làm liều thôi còn tụi kia là bài bản luôn á sắp ra bài luôn á ghê dạ, lắm á vô trong cái nội bộ giống như em làm qua đã biết chỉ cần tiếp xúc lần hai lần mình cảm được á mình làm rồi mình biết tờ mà anh không có thua kiện gì được hết vô cái chồng nó rồi đủ má có được cái cảm biết với lại ví dụ có chuyện gì là làm đấy em trai đi theo anh là thằng lòn này đủ má nó sắp bài cho mấy kia chơi được mà là nó nói anh dính nha thoát ra rồi xong em lẳng lặng bớt ra hay làm gì làm không biết nói chung là anh né đi bởi chuyện mà anh em mà môi giới nó có làm bậy làm bạ nó chịu trách nhiệm pháp luật với anh em kia mấy kia chém nó mình không chính thế thôi né qua bờ đi anh không nó khuyên em anh né đi vậy thôi không nói nhiều hay làm gì nào kệ mẹ ủa má định giúp miếng đất ở dưới nó bình hòa đó đi ăn nhậu vậy mà tốn tiền ăn nhậu nó chỉ cho biết á dính liền phải da hồ mạnh mà nó liều vô đường cùng má rồi nào mà cái tiền mà thu thập thông tin với giấy tờ đi vô giấy hết trơn ký giấy ký nhận mà đâu có ai mà đủ mới ngồi mà ghi âm thâu âm mà được ghi nhận chụp hình điện thoại đâu có gì đó đâu mà có cho nữa nó cũng có cớ đó chứ đủ chính quyền lớn ờ can thiệp vô nó thôi đó giống như là không làm khó nó mà làm ờ. phiền người nhà ờ, nó ờ, là nó tác động đó thôi mày trả tiền nó lại đi nó không khổ thì được chứ còn nó giang hồ mà đụng cái nó không được đâu nó chạy đủ má kiếm không được đó chính quyền á kéo má thằng lòn hiện tại bây giờ thằng lòn bên bình bên hòa bê kìa hiện tại bây giờ luôn nè nó né là mấy kia đang chi lùng đó luôn đưa hình lên zalo nhóm nhóm môi giới của bình tân thấy này chỉ cho anh biết 20 triệu cho luôn đủ má bằng mọi giá giữ trên cái lợi rồi nhiệm vụ mà lại của em đi đi chi nã luôn mà nã luôn trong nhóm bình tân á trong nhóm môi giới bình tân nó nói nó biết luôn mà nói anh đủ má tụi nó đưa hình của em lên trên nhóm à, môi giới bình tân luôn á anh nó mày đồ má mày trốn cho kỹ đi chứ tao cái này mày gỡ đéo nổi đâu nha bắt được là tính sao chỉ cần phát hiện chỉ chỗ bắt được là đụng má đè đập luôn quýnh <laughs> chứ tính sao mà ớn thấy mẹ tụi này nó quýnh đập nó đụng má quýnh đập nó nó một là đường cùng nó lụi lại hai là lụi bắt nó đưa chính quyền không làm gì nữa giờ khi mà bắt được cái thằng mà có cơ sở làm ăn đàng hoàng mà nó gạt á mình không đụng nó được thì chính quyền đụng nó được ví dụ như lên nói tiếng là thôi nghe em tao đó mày trả tiền đi thì nó, nó sẽ nhượng bộ mà cơ sở làm ăn nó có cái nhượng chứ còn mình không là đụng mẹ dí đầu này chạy đầu kia giấu hoài má có miếng đất mình biết miếng đất dưới bình chắc là họ này mua với lại bằng hai thằng sụp mà chỉ một thằng môi giới thôi nó xào mà hai thằng sụp đủ má gửi lên luôn gửi từ cái quận 12 rồi dắt gửi về của mình tân hình ảnh thằng đó luôn cuối cùng đâu bắt được nó đâu rồi đủ má vậy mới gọi cho em qua tao nó đụng má mà làm ơn mày đừng gọi cho tao né tao ra những cái thì mày thương tao mà né tao những cái đi cao lại bạn nó gọi cho mình mà mình sợ á người chứ khoảng chừng chục đứa cũng đỡ ha đủ má nhiều quá tới tháng 10, tháng tháng tết tới dạ. chết luôn ha rồi giờ đây hàng này lại chuẩn bị ờ, đuổi đi niter với camera nó quay mà nói chuyện không biết có có, có cây bạc xài cái tủ không hết thôi bây giờ mình hạn này vô nha quý vị mình mình đi tơ mình đẩy cái đầu này để nó về đây nước với lại ba cái lượng nước nó ứ nó chứa trong cái ờ, cái dàn súp của cái dàn lạnh á thì mình thử năm ba lần coi sao coi nó thực kỳ là sạch sẽ thì chúng ta mới tiến hành làm tiếp tục nha quý vị rồi sau đó mình tiến hành đuổi một cái lần thứ hai là đuổi nước lấy nước lấy lượng nước ở trong cái tủ này ra là bằng cách đó là bơm cái nitơ vô trong này đầu đẩy để cho nó đi qua cái ống này sau đó nó về cái dàn nóng nó đẩy toàn bộ cái lượng nước ở trong cái dàn nóng đi ra nói chung là chúng ta sẽ làm hai cái nhiệm vụ là đẩy nước ở trong dàn lạnh và trong dàn nóng phải sạch sẽ cái hệ thống nha quý vị còn nếu như mà mình làm mà không cẩn thận á là rất dễ bị tái là cái tình trạng là bị nghẹt nha chúng ta cần lưu ý trên đó bây giờ mình sẽ lấy cái này ra trước đã cái này phải xúc thay dầu mới nè nó nghẹt nước không trong này nè các bạn biết á, tủ lạnh một khi đã nước không rồi là chia tay nha là mệt mỏi á mình phải bỏ luôn cái pin này nè nước không à đó đi ra ngoài luôn rồi Vinh nó ra ngoài đại khái là chờ bắn đi tơi ok quý vị à, thật sự ra thì à, cái video clip mà buổi sáng mình có thực hiện mà chia sẻ về cái cách mà mình giải quyết mình xử lý cái tủ Toshiba mà nó bị nghẹt nước ấy, thì à, tiếc quá không thể thực hiện trọn vẹn được bởi vì à, có gọi báo với khách hàng và cái anh cái chị khách này thì chỉ à, ngán tiền tại vì sửa cái tủ mà tình trạng bị ngạt nước mình lóc để vô trong luôn nước trong nằm trong lóc luôn á và kể cả cả nguyên cái hệ thống từ dàn nóng tới dàn lạnh nó đều bị nước rất là nhiều thì cái điều này rất là khó xử lý mà đòi hỏi mất phải chừng ít nhất là hai ngày để có thể test để có thể làm mà làm xong rồi mới test thêm một ngày nữa cho chắc cú tại vì tình trạng này mình đã thường làm qua thường làm xong rồi á nó khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi là đã rất dễ bị ngạt tại cái lượng nước nó còn chứa động ở trong cái tủ lạnh rất là nhiều là do trong cái máng nước nó còn có thể là do cái nơi sử dụng của khách hàng á, nước ngập ở quận 8 mà nước ngập trong đó rồi vô tình là cái ống nó bị nứt rồi khi mà người ta không biết người ta cứ để cái lốc nó vận hành nó cứ hoạt động và vô tình đó nó hút hút nước vô à, làm người lốc thì mình có báo giá này kia nhưng mà cái chị khách thì chỉ uh, ngán rồi ngán tiền phần thứ hai là gia đình người ta lại muốn xài cái máy khác máy mới nó ngon hơn nó tốt hơn nó không muốn xài cái máy cũ nữa tại vì tình trạng nó quá tệ đó thì cũng chia sẻ quý vị các bạn biết là tại sao mình không quay trọn vẹn cái việc mà bắn nitơ rồi uh, mình uh, ờ, xúc vàng hay là thay dầu của của của cái lốc tại sao không thực hiện điều đó bởi vì còn chờ quyết định của khách hàng mà người ta không đồng ý người ta muốn mua cái tủ mới ha quý vị ha thì uh, coi như là mình nợ quý vị một lần nợ quý vị một món nợ đi thì sẽ cố gắng thực hiện những video tiếp theo uh, về uh, máy lạnh tủ lạnh kể cả máy nước nóng có thể là ngày mai sẽ thực hiện cái video máy nước nóng ha để các bạn hiểu nó hơn rồi những cái căn bệnh nào mà nó lặt vặt này kia nếu mình biết á mình sẽ cố gắng để quay video để uh, cho các bạn có cái nhìn đó tốt hơn hoặc là kiến thức nào đó nó hữu ích đến cái buổi đến đến với các bạn những ai mà yêu thích cái bộ môn điện lạnh này thì thật sự thành thật xin lỗi quý vị các bạn nha không có thực hiện được trọn vẹn cái video hồi sáng này giờ thực hiện nó cũng mất ít nhất là hơn nửa tiếng đồng hồ đó để mà ngồi mà tháo lóc ra rồi hàng rồi bắn chuẩn bị bắn niter nhưng mà bên chỗ mình thì có có liên hệ với bên chị đó thì chỉ nó thôi bây giờ để mua cái tủ mới sợ nhiều khi mà sửa chữa xong rồi nó lại bị hư thì nó nó, nó, nó kẹt cho cái việc sử dụng của người ta rồi uh, hy vọng rằng à, các bạn cũng thông cảm cho mình nha uh, mình sẽ cố gắng thực hiện những video khác nó được trọn vẹn và tốt hơn rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người uh, cái video này cái chủ đề này có thể mình tạm thời dừng ở đây à, để mà làm những cái công việc khác và chia sẻ với các bạn những cái cái chủ đề khác nữa ha ok xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video cho tới thời điểm này xin chúc tất cả các quý vị cũng như những ai đang xem video ủng hộ kênh tài Nguyễn Thanh Tài Channel được nhiều sức khỏe niềm vui và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo